chào tất cả anh em nhé hôm nay với cái ờ, clip tiếp theo về cái ờ, cách chơi bầu cua đánh bầu cua khi anh em chơi bầu cua bịp 2019 này thì ờ, tôi xin giới thiệu với anh em về cái bộ sản phẩm miếng dán bầu cua à, tôi sẽ hướng dẫn anh em cách chơi làm sao cách chơi bầu cua đánh bầu cua không tang hoàn toàn không tang nhé mới nhất 2019 này là cho hiệu quả và tiện lợi nhất giống như những cái clip trước ấy, thì tôi cũng đã nói rất nhiều rồi nhưng mà tôi chưa giới thiệu kỹ về anh em về cách chơi bầu cua làm sao cho nó an toàn và hiệu quả thì hôm nay tôi sẽ à, nói và tôi sẽ hướng dẫn cho anh em để à, khi sử dụng cái miếng dán bầu cua chơi làm sao cho nó hiệu quả và có cái an toàn này hiệu quả an toàn bởi vì nó đồ không tang mà không tang có nghĩa là gì không tang nghĩa là mình cắt hột ra xé hột ra hoàn toàn không có gì đấy gọi là không tang đúng không? và bây giờ cái clip này tôi sẽ giới thiệu ờ, tỉ mỉ hơn giới thiệu rõ hơn cho anh em về cách sử dụng miếng dán bầu cua uh, tôi là luôn đây nó không phải là hột bầu cua bào dung ờ, uh, 6 mặt mà nó là cái hột bầu cua bào dung không tang vâng sau cái clip này ở cuối clip tôi sẽ cắt mấy cái bộ hộp này ra để cho anh em thấy ờ, sự ờ, hiệu quả có phải là đây nó có phải là đồ không tang hay không hay là nó đồ có tang đây nó chỉ là những cái sản phẩm chơi bầu cua 2019 mới nhất hiện nay thì ờ, tránh làm mất thời gian cho anh em tôi sẽ test thử cho em xem máy bán nhé ở những cái clip trước này thì tôi cũng nói luôn với anh em và rất nhiều anh em gọi điện đến hỏi tôi để tham khảo thì tôi ờ, cũng nói rồi và khi ờ, cái hột này khi chúng ta dán vào mặt bầu đây là hột của người ta nhé khi dán nó khác với lại khi chúng ta đưa thẳng vào bên trong hột khi dán vào mặt ờ, bầu này thì lên mặt bầu nó sẽ rung cho anh em biết hoặc là dán vào mặt cua thì nó sẽ rung cho anh em biết như thế thì nó sẽ rất là thứ nhất nó là lãng phí bởi vì khi người ta chơi xong người ta thường thường người ta vứt bỏ hột đi thì cái miếng dán của chúng ta sẽ không được sử dụng lâu dài nữa nó thì cũng rất là lãng phí như thế thì bây giờ tôi ờ, có một cái cách khác ấy, mà chúng ta chơi làm sao nó thứ nhất nó hiệu quả thứ hai nó tạo cái gọi là cái hiệu quả của nó và cái tính chính xác của nó cao hơn đó là tôi đã đưa thẳng bên trong cái hột này khi chúng ta đưa vào trong hột này chúng ta có thể đánh được hai mặt ví dụ như là dán mặt cua thì lên mặt cua nó sẽ rung một nhịp khác và mặt đối diện của nó là mặt bầu nó sẽ rung nhịp khác có những mặt kia trừ trường hợp chúng ta để ngang máy thôi ngang máy như này thì nó sẽ rung còn nếu chúng ta để ờ, đúng cái ờ, khoảng cách và cái chiều sâu có là cái khoảng cách và <clears throat> cái vị trí của nó thì nó sẽ rung đúng nhịp thì chúng ta sẽ có thể đánh được à, cả hai mặt mặt bầu và mặt cua hoặc là mặt gà và mặt cá hoặc là mặt nai và tôm bất kỳ mặt nào cũng được bây giờ tôi sẽ tránh làm mất cho anh em thì tôi sẽ thử luôn bây giờ tôi sẽ sóc thử cho anh em xem mấy tiếng nhé giờ tôi sẽ mở Đó, bầu cá và tôm khi em đi đánh ấy, anh em sẽ dùng ờ, cầm cái máy trong tay à, cái máy đó thì ờ, thật sự là tôi đã tôi không để cái máy ở, ở cầm ở trên tay của mình mà tôi đang đội một cái nón đó. cái này tôi chế vào trong một cái nón rồi khi tôi chỉ cần đưa người về phía trước này ví dụ như là khi đánh một cua chúng ta có quyền tả giống như là đánh ờ, giống như là mua bán tả giống mua bán thì đây cũng thế thôi ví dụ bây giờ người ta mà à, tôi cúi người xuống khi cúi người xuống tôi đặt vào cửa tôi cúi người xuống khi cúi người xuống thì máy đã, đã rung chúng ta biết rồi nhưng bây giờ tôi sẽ đặt vào cửa bầu và cua chắc chắn là có bầu và cua bởi vì tôi thấy máy rung rất là mạnh tôi sẽ đặt vào bầu Đó. và cua như này tôi sẽ mở thử cho anh em xem nhé Đó Cua không có nhưng có bầu Như tiếng này Coi như là tôi hóa tiền đi Đúng không Vì tôi đặt uh, chéo cửa Như tiếng này là tôi hóa tiền này chúng ta không cần phải nhất thiết là phải đưa tay qua hay là làm những cái động tác khác đây là tôi đang đưa vào trong một cái nón của tôi cái nón hoàn toàn bình thường đây chính là chiếc nón như thế này Đó, rất là đẹp hoàn toàn bình thường vẫn đội được máy thì tôi đã đưa vào trong này rồi cho khẩu kín vào rồi nên không thể phát hiện được tôi sử dụng tôi đội trên đầu ấy. nhưng bây giờ tôi thấy máy vẫn tiếp tục rung rung có nghĩa là vẫn có bầu và cua tôi sẽ đánh chéo cửa đánh cả bầu và cua luôn nhé đó vẫn là bầu anh em nhé như thế này tôi vẫn à, coi như là tôi vẫn hòa tiền này đúng không ạ khi à, tôi làm vào mặt bầu ấy vừa rồi tôi cái bộ này tôi là mặt bầu nên khi bầu nó lên nó sẽ rung rất mạnh cua nó sẽ rung yếu hơn còn hai con bầu nó lên nó tất nhiên nó sẽ rung khác rồi bây giờ máy ờ, rung rất là mạnh nhé thật sự rất là mạnh có nghĩa là nó theo tôi phán đoán ấy, chắc chắn là có hai con bầu tôi sẽ đánh như bây giờ ví dụ như là tôi sẽ chia số tiền này ra làm à, bên này tôi sẽ đánh nhiều hơn bầu tôi sẽ đánh nhiều hơn còn bên này tôi sẽ đánh một nửa số tiền ở bên à, bên mặt cua tôi sẽ đánh bằng một nửa số tiền bên mặt bầu thôi bởi vì nếu có về cả bầu cả cua thì tôi sẽ không có tỷ lệ thua à, bây giờ tôi đặt vào cửa bầu nhiều hơn nhé hai bầu chính xác anh em nhé hai bầu như bây giờ tôi mất cửa cua đúng không tôi mất cửa cua chỉ mất uh, chừng này thôi nhưng mà hai bầu thì tôi đã được số tiền kia gấp đôi rồi vẫn là bầu anh em tôi cam kết 100% là vẫn là bầu tiếp tục vẫn là có bầu đó bầu cá và vâng, gà chính xác không anh em có bầu nữa nó sẽ sóc thử cho anh em xem một hai bàn nữa trong thời gian ờ, nó sẽ mất tầm khoảng 1 đến 2 giây là anh em biết được cái nhịp rung của nó rồi cũng có thể là anh em đội vào đưa cái nón có thể là anh em sẽ đưa ngay vào cái phần cổ tay của mình và mặc áo dài tay và mình đưa qua ví dụ chúng ta sẽ với ra và cho xin điều thuốc hoặc là chúng ta sẽ để bên trên mình thả xuống ví dụ anh nói là đánh hên xui nói chung chúng ta sẽ tạo những cái ờ, động tác giả để cho cái người ờ, chơi hay người làm cái người ta không biết được bây giờ không có bầu chắc chắn không bầu tôi sẽ không đánh bầu cũng không, không đánh cua không thì tôi thấy máy không dùng, coi tôi là chỉ đánh nai gà mỗi tôm hay gà mỗi còn một ít này thôi hên xui thôi để tránh cho người ta nghi ngờ đó như tiếng này tôi đánh hên xui thì không có gà cũng không có nai nó à, xin lỗi không có cá và cũng không có tôm vừa rồi nó tôi nói ngược đây tôi đặt vào cửa tôm và gà thì tất nhiên là tôi thua rồi đúng không khi nào lên máy rung là chúng ta sẽ biết được bây giờ tôi thấy máy rung nó nhịp nhẹ nhưng mà không rung liên tục không rung liên tục thì đầy mà đánh nhá. chắc ăn tôi sẽ vẫn là đánh một nửa mỗi mặt một nửa bầu và cua đó lên hai bầu và một cua đúng không bây giờ là lên hai bầu và một cua <clears throat> như thế này là tôi vẫn được ăn đúng không ăn cả chì lẫn chài luôn ấy. bây giờ máy không rung thì tôi cảm nhận một lúc không thấy máy rung máy rung gọi là không có bầu không có cua tôi sẽ bỏ tôi sẽ đánh tiếp vào mấy trăm nghìn thôi đánh vui vui vào tôm và cá như này thôi ok chưa đó tiếng này tôi vẫn đỏ luôn cá tôi vẫn được ăn này tôm thì tôi thua này coi như là hòa tiền này đánh vui bơ đánh chơi thôi bây giờ máy vẫn tiếp tục rung mạnh anh em nhé thật sự là rung rất mạnh rung mạnh như thế này thì tất nhiên là có bao nhiêu tiền trên tay tôi sẽ đặt cả vào hai cửa cả bầu cả tôm luôn à, xin lỗi cả bầu cả cua cả hai luôn ok đánh hết tay nhé rút tay quả này luôn đó có cả bầu cả cua anh em nhé đó, như thế này có bao tiền tôi đánh dốc hết tay rồi là tôi đã được gấp đôi số tiền này rồi Đấy. chơi rất là ok rất hiệu quả như thế đúng không thì, à, <clears throat> rồi tôi hướng dẫn anh em về cách sử dụng cái bộ sản phẩm miếng dán bầu cua nhưng đây là tôi đưa thẳng bên trong hột rồi nên chúng ta có thể đánh được hai mặt anh em nào có nhu cầu uh, sở hữu cái bộ sản phẩm hột bầu cua bịp chơi bầu cua bịp 2019 à, này có thể liên hệ trực tiếp với tôi tôi nói luôn đây là cách chơi bầu cua bịp mới nhất 2019 bởi vì hột hoàn toàn không tang bây giờ tôi sẽ cắt cái bộ hột này ra để à, anh em thấy à, điều tôi đang nói là có đúng sự thật hay không đây tôi nói luôn anh em là đây tôi cắt hột chứ không phải tôi cắt tiền nhé tiền tôi chẳng dại tôi cắt đâu à, anh em nhìn này nếu mà nó là chip ở dung này thì bên trong này tất nhiên là nó sẽ có một cái chip nó to bằng cái đầu đũa anh em ăn cơm ấy, ở nhà nhưng cái này thì hoàn toàn không có gì nhá đây một hột này tiếp tục hột thứ hai này toàn vâng, không có gì nhé đến hột này nữa đây anh em nhìn này. hoàn toàn không có gì nhé đó thì anh em nào có nhu cầu tư vấn tìm hiểu và liên hệ trực tiếp tôi qua số điện thoại đó cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi clip này chào tạm biệt tất cả anh em